kết hôn tại Đài Loan và có rất nhiều các cô dâu hiện giờ đang định cư tại Đài Loan. Họ là những người đã có những đứa con riêng với người chồng cũ hoặc là có cháu ruột hiện tại ở Việt Nam rất là muốn sang Đài Loan để làm thủ tục định cư con nuôi. À, như các bạn đã biết thì thủ tục định cư con nuôi thì đứa trẻ sẽ được nhận rất nhiều những quyền lợi, nó sẽ được nhận mọi lợi ích của một công dân định cư mới tại Đài Loan. Định cư con nuôi sẽ mở ra cho đứa trẻ một cơ hội học tập, phát triển và những cơ hội trong tương lai khi sau này nó sẽ mang một quốc tịch Đài Loan. Thủ tục hồ sơ con nuôi là một loại thủ tục khá là phức tạp. Nếu anh chị em quan tâm, xin mời chú ý lắng nghe. cái thủ tục nhận con nuôi lần đầu như thế nào Đấy, thì trong cái ờ, trong cái chuỗi bài hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa ra một số những cái phần như sau là đó là như người ta thường hỏi là ai có thể nhận con nuôi và nhận con nuôi là sẽ là cái tư cách đương sự như thế nào thứ hai là điều khác nhau giữa nhận con nuôi là con đẻ và cháu rồi thủ tục phía Đài Loan, thủ tục phía Việt Nam và cuối cùng là chúng ta kết hợp hồ sơ phía Đài Loan và Việt Nam như thế nào. Đấy. Và trong cái phần trong slide tiếp theo thì tôi xin giải thích cho các bạn biết rằng đó là ai có thể nhận con nuôi và con nuôi thì thì bạn chỉ có hai loại. Thứ nhất là con nuôi là con riêng của vợ tại Việt Nam với những người chồng cũ. Ấy. Thứ hai là cháu ruột của cái vợ của một cái cô dâu Việt Nam à, tại Đài Loan ấy, về cháu ruột là con của các anh chị em ruột của cái cô dâu Đài Loan đó và uh, và có rất nhiều anh chị em đi lao động hỏi rằng là uh, chúng tôi có người bố hay người mẹ Đài Loan nhận uh, nhận chúng tôi làm con nuôi thì chúng tôi có làm được hồ sơ con nuôi không thì tôi xin khẳng định là không thể được các anh chị nhé và hồ sơ nhận con nuôi nó chỉ phù hợp với những cái người nào uh, dưới 16 tuổi Đấy, có mẹ hoặc là cô gì chú bác là cô dâu Đài Loan thì mới được Đấy, tiếp theo đó là cái à. sự khác nhau giữa nhận con đẻ và, và cháu ruột như thế nào thì như các bạn biết thì con đẻ cháu ruột ý, thì thời gian để tuổi đều phải dưới 16 tuổi đấy nhưng mà thời gian thụ lý hồ sơ của người con riêng ý, thì là uh, trung bình là một năm cho hơn một năm còn thụ lý của người cháu ruột hồ sơ thì thường hơn một năm rưỡi và cái yêu cầu cũng khác nhau yêu cầu đối với hồ sơ của người con ruột ý, thì chỉ cần là bố dượng người Đài Loan chuẩn bị bộ hồ sơ tức là người bố nuôi ấy. À, nhưng mà đối với cả cháu ruột ấy, thì cháu ruột ấy, thì bố dượng và mẹ à, phải cả hai người đều phải chuẩn bị hồ sơ và khi đó người mẹ người mẹ là cô dâu Đài Loan là phải có chứng minh thư nhân dân Đài Loan rồi đấy đó là cái sự khác biệt nhau rất là rõ rệt mà các bạn cần lưu ý và tiếp theo là thủ tục phía Đài Loan thì chuẩn bị như thế nào thì như các bạn đã biết thì thủ tục về Đài Loan là tôi khẳng định với các bạn là lần đầu tiên thì các bạn rất là giấy ủy quyền cho người nhà vợ uh, tại Việt Nam ờ, thứ hai ờ, giấy ủy quyền thì chúng chúng tôi hay là các đơn vị đều có cái có cái mẫu cho các bạn xem hoặc là các bạn các bạn comment xuống giấy chúng tôi sẽ gửi cho các bạn thì thứ hai là à, cái bản sao à, hộ chiếu Đài Loan thứ ba là à, xác nhận không tiền án tiền sự thì thứ tư là chứng nhận Ờ, tài khoản ngân hàng và chúng tôi là kiến nghị là các bạn có trên 300.000 đài tệ nhé và thứ năm là phải chứng minh cái công việc ổn định cái công việc làm cái thứ sáu là giấy khám sức khỏe là ông phải đủ đủ sức khỏe ông phải có cái thứ bảy là trích lực ờ, hộ khẩu Đài Loan ờ, phải có giá trị là 3 tháng gần nhất đấy bảy cái loại giấy tờ trên ý, thì anh chị phải mang qua tòa án bộ ngoại giao Đài Loan à, văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đóng dấu và xác nhận tại 65 đường Tùng Giang ở Đài Bắc ấy. và cái hồ sơ bảy cái loại hồ sơ trên sau khi hoàn thành xong thì ta sẽ gửi về Việt Nam và kết hợp với hồ sơ với Việt Nam để làm các cái thủ tục tiếp theo và đối với phía Việt Nam ấy, thì các bạn phải chuẩn bị bốn loại giấy tờ sau thứ nhất là hộ khẩu của cái người con nuôi đương sự người con nuôi ấy. thứ hai là giấy đồng ý của bố mẹ đẻ và cái số điện thoại của người nhà tại Việt Nam thì giấy đồng ý của bố mẹ đẻ đây chúng tôi giải thích như sau ấy. đối với cái người mà là con ruột ý, thì là phải có sự đồng ý của bố đấy cái ông bố ờ, chồng cũ của cái cô dâu ấy. và đối với cả cái người có cháu thì phải có phải có giữ giấy đồng ý của cả bố cả mẹ đấy, trong trường hợp là cả bố cả nhiều trường hợp là cả bố cả mẹ mất rồi đấy, cả bố cả mẹ đều mất rồi thì thì thì ờ, thì, không làm được đấy. đối với trường hợp cháu là cả bố và mẹ mà mất rồi là không làm được đấy, còn ngoài ra là giấy khai sinh của cháu và thứ tư đó là phải có cái giấy ly hôn của chồng cũ tại Việt Nam hoặc là cái giấy chứng tử chồng cũ Việt Nam để chứng minh là ông ấy đã mất bốn cái loại giấy tờ trên một hai ba bốn như các bạn nhìn trên đây ấy thì các bạn phải dịch ra tiếng Trung này đóng dấu sở tư pháp này Bộ Ngoại giao Việt Nam Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam các bạn phải ờ, đóng dấu và xác nhận xác thực Đấy. thì tiếp theo thì bốn cái loại bảy cái loại giấy tờ của phía Đài Loan và bốn cái loại giấy tờ phía Việt Nam ấy chúng ta kết hợp lại với nhau và gửi về văn và về trung tâm của chúng tôi thì chúng tôi là công ty Đài Loan Quốc tế Cát Lâm thì chúng tôi sẽ ờ, xử lý cho các bạn ờ, và các ờ, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn